năm 2021 là, là một năm đại thắng của ngành bán lẻ. Tuy nhiên, đến năm 2022 và các năm sau sẽ như thế nào? Thì đó là một cái câu hỏi mà rất nhiều các nhà đầu tư, các anh chị đặt cho EZFIN Việt Nam cũng như là cho cá nhân Phục. Chính vì thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cái triển vọng của ngành bán lẻ giai đoạn 2022 đến 2025 để quý vị có thể có thêm những cái thông tin giúp ích cho mình trong cái quá trình đầu tư trong 3 4 năm tới như thế này. à, để mà đánh giá được bất kỳ một cái ngành nào thì chúng ta cần phải gắn nó liền vào cái thị trường chứng khoán cũng như chu kỳ kinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì thị trường chứng khoán và chu kỳ kinh tế là hai cái nó gắn chặt với nhau, nó gắn liền với nhau, nó song hành với nhau. Và thông thường thị trường chứng khoán thường đi trước chu kỳ kinh tế khoảng 6 tháng đến 2 năm. Vì sao lại vậy? Nguyên nhân đó chính là thị trường chứng khoán đầu tư vì kỳ vọng cũng như vì cái triển vọng của nền kinh tế, của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên khi người ta kỳ vọng rằng trong tương lai kinh tế sẽ kém hơn thì dĩ nhiên người ta sẽ ra quyết định đó là bán trước ở trên thị trường chứng khoán. Từ đó thị trường chứng khoán tạo đỉnh trước. Tôi có thể lấy ví dụ trong lịch sử như sau. Năm 2007 đến năm 2008, giai đoạn đó, giai đoạn cuối 2007, đầu 2008, thị trường chứng khoán đã chính thức tạo đỉnh. Tuy nhiên, nền kinh tế đã thực sự tạo đỉnh đi xuống thì phải vào giữa đến cuối năm 2008 và thực sự đi xuống rất mạnh đó là vào đầu năm 2009. Tương tự như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đã tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018. Nhưng kinh tế đã thực sự tạo đỉnh thì mới là cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi Covid xảy ra. Tương tự như vậy, đến khi người ta kỳ vọng rằng triển vọng tương lai của kinh tế đi lên chẳng hạn thì thị trường chứng khoán người ta cũng sẽ bắt đầu trước và tạo đáy trước so với nền kinh tế. Tôi cũng có thể lấy ví dụ như sau. Đáy nền kinh tế năm 2009 thực sự diễn ra vào cuối năm cơ. Nhưng thị trường chứng khoán đã tạo đáy vào tháng 3 năm 2009. Tương tự như thế, đáy của thị trường chứng khoán vào tháng 3 năm 2020. Nhưng thực sự đáy của nền kinh tế thì phải là vào quý 3 năm 2021. Như vậy nó trễ hơn những một năm rưỡi. Đúng không ạ? Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu, đánh giá mật thiết xem triển vọng trong tương lai kinh tế là thuộc giai đoạn nào. Từ đó mới biết à thị trường chứng khoán có triển vọng tốt không. Đặc biệt ứng với mỗi một giai đoạn của chu kỳ kinh tế thì có những cái ngành được hưởng lợi khác nhau. Và cụ thể như ở dưới đây thì à, với những cái dấu hiệu để xác định được đang là giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế thì AZFIN cho rằng năm 2022 đến năm 2025 thì uh, giai đoạn đó sẽ rất là phù hợp với giai đoạn phục hồi và giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Bởi vậy các cái ngành được hưởng lợi trong cái giai đoạn này gồm ví dụ với giai đoạn phục hồi các ngành được hưởng lợi lớn gồm tài chính, vật liệu xây dựng, xây dựng, bất động sản công nghệ và nguyên vật liệu cơ bản. Còn đối với giai đoạn tăng trưởng thì là công nghệ, hàng tiêu dùng, bán lẻ, ngân hàng được hưởng lợi rất lớn. Vì sao lại vậy? Vì sao lại vậy? Thì chúng ta đang nghiên cứu cái ngành bán lẻ đúng không ạ? Quý vị có thể thấy ngành bán lẻ sẽ chưa hưởng lợi ngay từ cái giai đoạn đầu phục hồi đâu ạ. Mà phải giai đoạn sau phục hồi đến giai đoạn tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân là do là do ngành bán lẻ để có thể bùng nổ và phát triển được thì đòi hỏi là thu nhập của người dân họ cũng phải được tăng trưởng và phát triển mạnh. Như vậy cái giai đoạn đầu thì chẳng qua cái giai đoạn phục hồi ấy chẳng qua gọi là giải quyết cái bài toán đỡ thất nghiệp, giảm thất nghiệp. Còn thực thụ thu nhập của người dân có thể tăng trưởng hay không đó là phải đến giai đoạn tăng trưởng thì họ mới thực sự tăng trưởng. Từ khi đó thì thu nhập của người ta sẽ tăng trưởng một cách mạnh mẽ hơn. Tiền dành cho tiêu dùng, dành cho bán lẻ sẽ tăng trưởng rất mạnh ở giai đoạn này. Chính vì thế kết quả kinh doanh rực rỡ nhất của các cái công ty bán lẻ, công ty hàng tiêu dùng là vào cái giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Thì như vậy, chúng ta có thể thấy rằng trong cái năm 2022 đến năm 2025 rõ ràng ngành bán lẻ đã sẽ được hưởng lợi khá tốt. Tuy vậy chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng ngay trong năm 22 nó sẽ trở lại mạnh được mà phải đến khi giai đoạn của nền kinh tế thực sự bước vào cái giai đoạn tăng trưởng thì ngành này mới có bùng nổ kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, giá cổ phiếu thường nó lại phản ánh trước một thời gian. Chính vì thế cho nên chúng tôi cho rằng từ 2022 đổ đi, cái ngành bán lẻ tiếp tục sẽ có sự tăng trưởng giá mạnh mẽ hơn. Và để đi tổng quan hơn, tổng quát vào các vấn đề thì chúng ta sẽ cùng nhau triển khai. Đầu tiên là ngành bán lẻ liệu có tăng trưởng và quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta hay không thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên này như sau. Trước tiên chúng tôi cho rằng ngành bán lẻ là một cái ngành tăng trưởng vì sao lại vậy? Thì từ cái biểu đồ chúng tôi minh họa ở trên đây, tăng trưởng GDP thực tế và tăng trưởng của ngành bán lẻ nó luôn song hành cùng với nhau. Và đặc biệt, tăng trưởng bán lẻ thường gấp 1,5 lần đến 2 lần so với tăng trưởng GDP. Thì GDP của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6 đến 7% trong 10 năm tới, từ đến năm 2030, 2032. Thì do đó rằng nó đảm bảo cái ngành bán lẻ sẽ có cái khả năng tăng trưởng rất mạnh mẽ. Từ đó khiến cho cái dư địa tăng trưởng của ngành này còn rất lớn, đủ cái thị phần cho các cái doanh nghiệp phát triển ở trong cái ngành này được hưởng lợi. Tiếp theo, ở đây à, ngành bán lẻ thì được coi là một ngành trọng yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì sao lại vậy? Vì cơ bản ngành bán lẻ, doanh thu của ngành này trên GDP nó chiếm tỷ trọng rất cao, chiếm tỷ lệ rất cao. Đến năm 2020 nó đã chiếm tới tương đương với 63% so với GDP thì đây có thể coi là một trong những ngành lớn nhất của nền kinh tế. Thì doanh thu thị trường bán lẻ trên GDP lại có xu hướng tăng qua các năm do tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng của GDP như tôi đã trình bày ở phía trên. Thứ hai, năm 2020 chúng ta có thể thấy doanh thu bán lẻ trên GDP đã lên đến 63%. Phải nói là một ngành rất quan trọng, rất trọng yếu và rất lớn của nền kinh tế. Thì từ đó chúng ta có thể thấy rằng đầu tư vào ngành bán lẻ chính là đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí đầu tư vào cái nơi còn tăng trưởng mạnh nhất trong nền kinh tế của Việt Nam. Và từ đó có thể thấy rằng đưa ra hai kết luận rằng dư địa tăng trưởng của ngành bán lẻ còn lớn, thường 1,5 đến 2 lần so với tăng trưởng GDP ở một đất nước lại đang có sự tăng trưởng GDP rất mạnh như Việt Nam thì cái ngành bán lẻ lại càng tăng trưởng mạnh hơn. Và năm 2020 doanh thu của bán lẻ đã lên đến 60% so với GDP và đầu tư vào ngành bán lẻ chính là đầu tư vào sự phát triển, sự thịnh vượng của Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần đó là những cái động lực tăng trưởng được duy trì trong dài hạn đối với bán lẻ như thế nào. Thì à, đó chính là dựa trên cái lượng tiền dư thừa. Dư thừa ở đây thì nói nó có vẻ như là cũng chưa được hợp lý lắm nhưng ý là cái lượng tiền dôi dư ra so với những cái nhu cầu cơ bản. Thì ở hình 3 chúng tôi đã trình bày về cái GDP trên đầu người của người dân Việt Nam. Có thể nói năm 2000 chỉ có 499 đô thôi. Thì đến năm 2021, tức là sau 21 năm thì nó đã tăng lên tới 3.500 USD, tức là tăng gấp hơn 7 lần trong vòng 21 năm qua. Rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Đó. Và hình thứ tư ở đây là tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam. Chúng ta có thể thấy tăng trưởng rất mạnh mẽ. Tăng trưởng rất mạnh mẽ. Từ đó từ đó nó sẽ góp phần khiến cho cái lượng tiền dôi dư rất nhiều và dĩ nhiên bán lẻ được hưởng lợi từ cái phần đó. Đúng không ạ? Thì GDP Việt Nam chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng 3.000 đô la vào năm 2018. Đây là một cái ngưỡng quan trọng à, khi người ta tính toán được rằng với cái ngưỡng 3.000 đô la là về cơ bản đủ cái nhu cầu thiết yếu của người dân, của bản thân. Chính vì thế sau mỗi 100 đô la từ cái 3.000 đô la này nó sẽ dôi dư ra rất nhiều. Tôi lấy ví dụ như này. Nếu mà thu nhập trung bình là 3.700 đô la đi, 3.600 đô la đi. Thì lượng tiền dôi dư có thể chi tiêu cho các cái mục đích khác ngoài nhu cầu cơ bản là 600 đô la. Nhưng nếu nếu cái thu nhập bình quân đầu người chúng ta tăng lên 4.200 đô la kia Tức là so với mức 3.600 đô la thì tăng chưa đến 20%, chỉ 17% thôi. Nhưng cái lượng tiền dôi dư lại tăng từ 600 đô la lên 1.200 đô la, tức là tăng 100%. Thì từ đó, cái lượng tiền đó người ta có thể phân bổ vào hàng tiêu dùng và bán lẻ rất nhiều. Rất nhiều. Chính vì thế cho nên tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ nó mới thường cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP mạnh khi các GDP của các nước vượt qua cái ngưỡng 3.000 đô la là như vậy. Và trong tương lai thì chúng tôi vẫn cho rằng cái tăng trưởng GDP trên đầu người của chúng ta vẫn tăng trưởng trên 5% à, trong 10 năm tới. Từ đó tạo ra một cái tự lượng dôi dư như tôi vừa trình bày rất lớn đáp ứng cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán lẻ trong tương lai. Tiếp theo à, về cái thói quen tiêu dùng của người dân ngày càng hiện đại hơn thì sẽ thúc đẩy cái kênh bán lẻ hiện đại phát triển mạnh mẽ hơn kênh bán lẻ truyền thống. Nhìn chung bán lẻ đã tăng trưởng mạnh rồi, nhưng bán lẻ hiện đại sẽ dần ăn thị phần của bán lẻ truyền thống, do đó nó lại còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, rất nhiều. Vì sao lại vậy? Vì cái cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam hiện nay đang được gọi là cơ cấu dân số vàng. Dân số vàng và nó lại tập trung rất lớn ở các đại đô thị như Hà Nội, Sài Gòn và các cái tỉnh lệ lớn phát triển. Và những cái người này thì thường có cái thói quen đó là tiêu dùng ở hiện đại hơn họ thích hơn vào siêu thị so với các cái chợ cóc, chợ tạm mà cha ông ngày xưa chúng ta thích vào đó. Đúng không Từ đó, từ đó cái kênh bán lẻ này nó sẽ còn triển vọng phát triển rất tốt. Đặc biệt theo thống kê ở Việt Nam, cái tỷ lệ kênh bán lẻ hiện đại đâu đó mới chiếm khoảng hơn 20% mà thôi còn lại 80% dành cho đó là kênh bán lẻ truyền thống còn so sánh với các cái nước trong khu vực như Singapore thì đâu đó nó chiếm đến gần trăm phần trăm Thái Lan thì nó cũng chiếm đến 4-50% kênh bán lẻ hiện đại và các cái nước như malaysia thì 6-70% kênh bán lẻ hiện đại thì khi bán lẻ hiện đại gần dần thay thế một phần của bán lẻ truyền thống thì cái tốc độ tăng trưởng của các cái doanh nghiệp này thì rất nhanh rất mạnh từ đó tạo sự hấp dẫn rất nhiều cho cái uh, các cái doanh nghiệp bán lẻ hiện đại thì à, à, tổng kết lại cái vấn đề thứ hai đó chính là lượng tiền dôi dư trong dân sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh hơn và nó tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều so với thu nhập bình quân đầu người. Tiếp theo là cái thói quen tiêu dùng sẽ và đã đang được thay đổi bởi những người trẻ thích tiêu dùng hiện đại hơn. Từ đó tạo điều kiện cho những cái doanh nghiệp, những cái à, à, công ty trong cái lĩnh vực bán lẻ hiện đại phát triển rất mạnh. Và cuối cùng à, chúng ta sẽ cùng điểm qua đó là các cái cổ phiếu bán lẻ à, tiêu biểu ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam gồm những cái cổ phiếu nào đúng không ạ? Thì à, ở trên thị trường chứng khoán của chúng ta đã có những cái doanh nghiệp top đầu của ngành bán lẻ bán lẻ niêm yết đúng không ạ? Trước tiên chúng ta điểm qua về tổng giá trị thị trường các thành phần trong ngành bán lẻ gồm các cái phân ngành nhỏ thì là như thế nào? À, bán lẻ khác thì à, tức là cái phần còn lại sau những cái kênh bán lẻ kia thì là vẫn là 44% thì khoảng 75 tỷ đô. À, rồi là trong đó trong cái ngành bán lẻ này thì bán lẻ mạnh nhất, lớn nhất đó chính là bán lẻ bách hóa, lĩnh vực bán lẻ bách hóa. Phân khúc này thì chiếm tới 70 tỷ đô, tức là tương đương với 47% toàn bộ quy mô thị trường bán lẻ. À, bán lẻ di động là khoảng 5 tỷ đô. Bán lẻ điện máy thì cũng khoảng 5 tỷ đô. Bán lẻ trang sức thì hiện nay là 1 tỷ đô bán lẻ dược 2 tỷ đô, đồng hồ 1 tỷ đô. Đó, qua đây có thể thấy rằng những cái doanh nghiệp được nước ngoài người ta chú ý cũng rất hợp lý đó là doanh nghiệp bán lẻ liên quan đến bách hóa, liên quan đến hàng tiêu dùng. Đúng không ạ? Bởi vì quy mô nó rất lớn, rất lớn, đúng không ạ? À, thì năm 2020, doanh thu bán lẻ đã tương đương 63% GDP. Bán lẻ đồng hồ, trang sức, điện máy, di động và bách hóa chiếm tới 52%. Đấy là những lĩnh vực chúng ta có thể đếm được và đều có những cái doanh nghiệp top đầu trên thị trường chứng khoán. Và cơ hội để đầu tư vào cổ phiếu ngành bán lẻ trên thị trường chứng khoán có thể nói là rộng mở. Chúng ta có thể kể đến những cái doanh nghiệp tiêu biểu như sau. Ngoài những cái doanh nghiệp tổng hợp ví dụ như Masan thì họ vừa tiêu dùng vừa bán lẻ. Nhưng mà những cái doanh nghiệp trọng điểm hơn về bán lẻ thì chúng ta có những cái doanh nghiệp như sau. Đầu tiên là thế giới di động. Ngành nghề kinh doanh của nó là bán lẻ điện thoại, điện máy, đồ gia dụng thì chiếm khoảng 50% thị phần toàn bộ Việt Nam. Về bách hóa thì nó chiếm top 3 tức là bán lẻ hàng tiêu dùng đấy top 3 doanh thu bán lẻ bách hóa ở Việt Nam uh, trong năm 2020 và 2021 thì nó sấp xỉ so với top 2 tức là hiện nay nó chỉ còn thấp hơn so với uh, Coop và thấp hơn so với Vinmart một chút mà thôi thì dự kiến đến năm 2022 nó có thể vươn lên đứng thứ hai tiếp theo là bán lẻ về dược phẩm thì nó chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong doanh thu của thế giới di động và à, ngoài ra thì nó có thêm 5 mảng mới liên quan đến bán lẻ đồ thể dục thể thao bán lẻ à, quần áo cho à, shop cho trẻ vân vân và định giá hiện nay của thế giới di động với PE bằng 22 lần PB bằng 5.2 lần và đánh giá của AZFIN của chúng tôi cho rằng thế giới di động rất hấp dẫn cho đầu tư dài hạn với triển vọng rất mạnh mẽ từ các cái hoạt động kinh doanh à, rất có triển vọng của nó cũng như vị thế dẫn đầu ở các cái mảng nó tham gia thì đây là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho 2022 đến 2025 đặc biệt đối với những, những quý vị đầu tư dài hạn và để tìm hiểu hiểu sâu hơn về những lợi thế cạnh tranh vị thế của thế giới di động thì quý vị có thể xem lại các cái clip về thế giới di động ở trên kênh chứng khoán TV AZFIN Việt Nam chúng tôi có nêu rất kỹ rất rõ hoặc quý vị có thể lên website của AZFIN Việt Nam à, quý vị có thể search về cổ phiếu thế giới di động này chúng tôi cũng có rất nhiều các cái bài chia sẻ rất đầy đủ tâm huyết và chuyên sâu về MWG này công ty bán lẻ thứ hai tiêu biểu thứ hai đó là FRT tức là FPT Shop đấy FPT Retail à, đây là công ty liên kết của tập đoàn FPT thì ngành nghề kinh doanh chính là điện thoại laptop phụ kiện điện tử bên cạnh đó là dược phẩm thì dược phẩm thì ờ, chiếm tỷ trọng khá nhỏ tuy nhiên nó cũng đã có lãi cho FRT và tạo lên góp phần tạo lên một cơn sóng thần tăng giá của cổ phiếu FRT trong năm 2021 rất mạnh mẽ. vì về định giá thì PE hiện nay khoảng 60 lần, PB khoảng 5.1 lần à, P trên S tức là P trên sale khoảng 0.45 lần à, về đánh giá về cổ phiếu này thì AZFIN không khuyến nghị bởi vì AZFIN cho rằng về vùng giá này thì thực sự FRT thì về độ hấp dẫn thì không quá hấp dẫn. Bên cạnh đó thì FRT bị thế giới di động chèn ép và cạnh tranh rất mạnh mẽ khiến cho cái mảng chính là điện thoại, laptop và phụ kiện điện tử của FRT gần như đi ngoang trong 4-5 năm qua. Trong khi thế giới thì di động thì tăng trưởng khá mạnh. Còn mảng dược thì về cơ bản đã mang lại lợi nhuận nhưng mà nó cũng rất khó có thể tăng trưởng quá mạnh mẽ trong tương lai. Thì cổ phiếu này chúng tôi cho rằng là ờ, khá hợp lý và không khuyến nghị cho đầu tư dài hạn. Và cổ phiếu thứ ba AZFIN muốn đưa ra rất tiêu biểu cho lĩnh vực bán lẻ đó là PNG thì ngành nghề kinh doanh của nó chính là vàng bạc trang sức bao gồm từ khâu chế tác đến khâu uh, bán lẻ bán buôn đầy đủ hết chứ nó không phải là chỉ là thương mại từ tức là ba mang tính sản xuất và bán nữa và rồi bên cạnh đó thì họ cũng bán thêm các cái phụ kiện như đồng hồ thì định giá PE bằng khoảng 21 lần PB bằng khoảng 4 lần cho cái năm 2021 thì à, về đánh giá đầu tư trong tương lai thì AZFIN cho rằng PNG hấp dẫn cho đầu tư dài hạn trong tương lai bởi cái vị thế dẫn đầu ngành của nó trong cái lĩnh vực trang sức bên cạnh đó đó là một cái xu hướng chuyển đổi số đang được áp dụng rất mạnh mẽ đối với doanh nghiệp này giúp cái hiệu quả của nó sẽ ngày càng cao hơn trong tương lai à, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua về đánh giá về triển vọng của ngành bán lẻ trong giai đoạn 2022 2 đến 2025 thì kết luận lại đối với chúng tôi đó là cái triển vọng ngành bán lẻ còn rất mạnh mẽ với cái dư địa tăng trưởng rất cao gấp 1,5 lần đến 2 lần so với tăng trưởng GDP của chúng ta. Trong khi đó GDP của chúng ta sẽ được dự báo là tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022 đến 2030. Thì à, năm doanh thu của ngành bán lẻ tương đương 16-13% GDP là một ngành vô cùng quan trọng trong cái nền kinh tế của chúng ta và đầu tư vào ngành bán lẻ chính là đầu tư vào nền kinh tế phát triển của Việt Nam. Từ đó nó tạo ra cái sức hút rất hấp dẫn đối với ngành này. Thứ hai là, là động lực tăng trưởng của ngành bán lẻ này được duy trì trong dài hạn với cái thu nhập uh, dôi dư của người dân Việt Nam đang ngày càng tăng trưởng mạnh và tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng thu nhập của họ. Rồi thứ hai là thói quen uh, của người tiêu dùng về cơ bản đang dần được thay đổi, hiện đại hóa hơn và họ sẽ rất là yêu thích vào những cái kênh bán lẻ hiện đại từ đó góp phần thúc đẩy các cái doanh nghiệp có những cái chuỗi bán lẻ hiện đại phát triển mạnh mẽ và cuối cùng ba cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái ngành bán lẻ được niêm yết ở Việt Nam đó là Thế giới di động, FRT và PNG. Trong đó thì chúng tôi có khuyến nghị đầu tư dài hạn hấp dẫn đối với cổ phiếu Thế giới di động và cổ phiếu PNG. Còn cổ phiếu FRT thì cơ bản chúng tôi không đánh giá và không khuyến nghị cho đầu tư. Thì trên đây là những cái nội dung mà tôi đã cung cấp đến quý vị về cái triển vọng của ngành bán lẻ từ năm 2022 đến năm 2025. Rất là hy vọng nó sẽ góp ích à, à, nhiều cho quý vị trong quá trình ra quyết định đầu tư đối với các cái cổ phiếu trong ngành bán lẻ này. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo.